cho có lại đó lại sự tu phụ nữ cha tu chú đua nhớ lo mù la nó có đại đua là sự tiệt tia chia mua kia lo lo chi thua chia cha đầy mê đua chỉ lúa lúa cha lương chế mua ya lúa liên xì lo như chỉ bao tia hậu cú xia như lửa trong ta chỉ sao nè tu cô em của chùa là nào trơn tròn cho phá là hư cù ma trơn tròn cho phá là hư cù nơ từ này chồng ấy đầy đua tình khắc kia tỏ xa chọn cho họ có ý nghe nước quan trọng, ta trời đầy đua nghe nước toàn trâu tiền mình có mong có gió lòng quá chùa là na lòng như chốt ta lý nó xưa tròn tròn cho pha lo lư cù ma tròn tròn cho pha lo lư cù nơ từ này chồng ế đầy đua tình khắc chia tỏ xa dọn cho họ coi nhà nước quan trọng ta trời đầy đua nhà nước toàn trọng tiêm lên thơm mong có gió lòng